Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em. À, cái thị trường uh, chứng khoán Việt Nam tháng 9 và chúng ta thấy là cơ hội nào cho cái bản lề thị trường uh, năm 2022 từ giờ đến năm 2000 cuối năm 2022. À, chúng ta biết rằng là đây là một tháng cực kỳ quan trọng để chúng ta định hình xem là cái xu hướng của thị trường chứng khoán của chúng ta cái xu hướng tổng thể cũng như là xu hướng của cái nền kinh tế của chúng ta à, bắt đầu từ nay đến gì à, cuối năm 2022 những thách thức những thuận lợi và đặc biệt là những cái cơ hội đến với chúng ta như thế nào à, Xin chào bạn Hồng Vân Xin chào kinh doanh chứng khoán Xin chào Phương Xin chào bạn à, Lê Văn Thủy Xin chào Nguyễn Đoan Hello anh chị em có mặt thì hãy comment vào hỗ chat ạ à. Xin chào bạn Bạm Sơn Bạn Dương Mạnh Hùng Bạn Hoàng Mai Bạn à, Nguyễn Ngọc Quân Ngọc Quân Nguyễn Văn Thảo à, Xin chào Nguyễn Dung Thu Thu Hoài Trần Khỏe Đỗ Ngọc Lữ à, Xin chào Lê Thanh Huân à, Xin chào Bạch Long nha Xin chào Hoàng Tuấn Xin chào Nguyễn Hiền Xin chào Trần Tín và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi livestream này à, Xin chào bạn à, Văn Thỏa Nguyễn Văn Quyên Ok Xin chào Hữu Du Tuấn Hoàng anh chị em đã có mặt thì hãy comment vào ô chat để chúng ta uh, giao lưu trước khi chúng ta bắt đầu ạ. Xin chào Nguyễn Nguyễn, xin chào Nguyễn Minh Tài, Đạt Văn Vũ Mạnh Hùng Nguyễn Văn Hoàng uh, Hoàng Việt Anh Nguyễn Ngọc Chu Hello xin chào Nguyễn Kiệt Ngô Thị Phương Thảo Hà Tĩnh Hà Tĩnh Ok Xin chào anh chị em à, đang có mặt trong buổi livestream tối nay. Thì bây giờ chúng ta xem là cái cơ hội cũng như là uh, cái thách thức nào với chúng ta sang năm tháng 9, đặc biệt đây là tháng này theo Dũng là một tháng rất là có nhiều thứ có thể sự thay đổi trong tháng này. trong vừa rồi thì Dũng có một cái khảo sát từ những bạn uh, cốt bạn cốt thì Dũng nhận thấy một điều không biết bao nhiêu bạn là đấy là phần lớn nhà đầu tư á, mà họ giao dịch thường xuyên tức là giao dịch thường xuyên á, liên tục tức là thì có một cái điều là cái kết quả đầu tư nó không mang lại cái lợi nhuận cho chúng ta nếu anh chị em nào có đồng ý nếu mà có quan điểm này thì có thể comment số 1 đúng không ạ tức là uh, nếu mà chúng ta đầu tư mà chúng ta giao dịch nhiều giao dịch thường xuyên và bám sàn liên tục thì gần như là sẽ không mang lại cái kết quả cao trong quá trình đầu tư đấy là quan điểm cá nhân của lúc nhá còn có thể một số bạn thì sẽ khác đi như đấy là còn à, à, lý do tại sao bởi vì chúng ta biết rằng là nếu chúng quan sát thì cũng thấy là nếu được thường xuyên á, thì chúng ta hay gì ạ đặt hay tức đầu tư chúng ta thành công à, thành công thì chúng ta có một cái cái cái tư duy đó là chúng ta hay đầu tư thêm vào những cái thời điểm mà thị trường nó đang ở cái cái cái cái, cái địa cái điểm đảo chiều á tức là cái điểm uh, có thể điều chỉnh thì lúc đó chúng ta mất tiền tức là chúng ta lãi khá là nhiều nhưng khi thị trường đảo chiều chúng ta mất hết và sau đó thì chúng ta tìm mọi cách để lấy lại và sau đó thì cũng đã lấy lại bằng cái số vốn trước nhưng tuy nhiên sau đó lại mất tiếp thì không biết là bạn nào có quan điểm cá nhân với Dũng như vậy không thì nếu có thì comment số 2 tức là chúng ta giao dịch thường xuyên thì dù là chúng ta bắt được đáy chúng ta có mua được nhưng quan trọng là khi chúng ta có lãi thì thường chúng ta không dừng lại ngay mà chúng ta lại tiếp tục tiếp tục tiếp tục nâng câu hỏi tiếp theo là gì ạ câu hỏi tiếp theo thì nguyên nhân chính nguyên nhân chính của giao dịch thường xuyên à, đây các bạn nếu các bạn thấy đúng thì comment nhé các bạn thấy không đúng comment số không nguyên nhân chính giao dịch thường xuyên thì Dũng thấy nhận thấy rằng là phần lớn mọi người thì uh, theo dõi theo dõi uh, theo dõi các kênh hay là cái nhóm nào đó phím hàng thường xuyên nên chúng ta dẫn đến là chúng ta giao dịch thường xuyên chứ không phải là do chúng ta đưa ra quyết định mà người khác quyết định tức là những người khác quyết định cho chúng ta không phải là do chúng ta nếu anh chị em thấy điếu đúng điều này thì hãy comment số 3 tức là lúc này chúng ta khi mà chúng ta giao dịch á thì nếu chúng ta tự đưa ra quyết định thì câu chuyện khác như đây là theo quan điểm cá nhân Dũng, cũng nhìn thấy là thường thì cái này lại do chúng ta bị chi phối bởi ai đó quyết định chứ không phải là chúng ta nếu anh chị em thấy điều này comment số 3 còn thực tế nếu tại sao như vậy bởi vì nếu ta mà đưa ra kiểm soát thì thực tế là chúng ta sẽ không bị lỗ như vậy không bị lỗ như vậy thế thì câu chuyện đầu tiên đó là giao dịch thường xuyên thì nó không mang lại lợi nhuận chúng ta cái điều thứ hai là chúng ta nghe một ai đó khi ấy à, điều thứ hai là chúng ta gì ạ khi chúng ta có lãi thì chúng ta nâng quy mô vốn lên nâng quy mô vốn lên thì chúng ta lại gặp sự cố chúng ta lại gặp những vấn đề đặc biệt là gì ạ chúng ta lại bị phụ thuộc vào ai đó cho chúng ta cổ phiếu thì đấy là cái mà chúng ta vậy những điều này chúng ta học được điều gì ạ nếu chúng ta có câu hỏi là tại sao các bạn lại đang làm những công việc chúng bạn đang làm tức nếu chúng ta làm những công việc chúng ta đang làm mà chúng ta chưa có kết quả thì điều gì diễn ra chúng là mãi công việc chúng đang làm mà không có kết quả điều gì diễn ra điều gì diễn ra câu chuyện như thế làm mãi rồi thì bây giờ có một câu hỏi nữa mà Dũng không biết là cái này đúng đúng hay sai anh chị em nếu mà đúng thì coi anh chị em số 4 nếu sai comment số 5 nhá có rất nhiều các nhà đầu tư chúng ta thì chúng ta khi mà chúng ta nghe cổ phiếu hay nghe phím hàng mà vẫn bị lỗ nhưng thực tế chúng ta cũng không quan tâm đến tại sao chúng ta lỗ nhé không quan tâm đến cái quá trình lỗ mà chúng ta lại tiếp vẫn tiếp tục nghe tức là mua theo lỗ rồi nhưng chúng ta cũng không quan tâm đến lý do tại sao lỗ và vẫn tiếp tục nghe có không ạ nếu có comment số 4 nếu không phải comment số nào, Dũng khảo sát một cái điều này trước khi giao dịch tức là bây giờ chúng ta nghe giả sử bây giờ cái kênh của Dũng nếu mà uh, chia sẻ các bạn các cổ phiếu mà các bạn thấy rằng là nó thu lỗ rồi nhưng các bạn vẫn cứ nghe cứ nghe thì đấy là cái mà chúng ta xem là đo lường cho đúng không ví dụ như thế thôi nhưng có thể Dũng thấy là có rất nhiều cái chúng ta nghe một cái chuyên gia nào đó chúng ta thấy nó nó không kết quả chúng ta bị bị bị phím hàng nhưng cuối cuối cùng chúng ta gì ạ vẫn cứ nghe đấy thế thì ở câu chuyện đây là gì ạ khi mà chúng ta không có cái sự chủ tự chủ trong quá trình đầu tư thì dẫn đến chúng ta sẽ có thể những cái quan trọng là chúng ta không muốn đo lường lại tại sao chúng ta thua lỗ không đo lường là tại sao chúng ta mất tiền nên câu chuyện là chúng ta vẫn gì ạ mất tiền là mất tiền rất là nhiều nên ở đây trước khi Dũng chia sẻ thì mong anh chị em là nghe anh chị em quan sát anh chị em tự ứng dụng đúng không ạ xem nó có có kết quả không lúc đấy nếu sau một thời gian anh chị em ứng dụng mà không kết quả thì tốt nhất anh chị em đừng có nghe nữa rời đi còn anh chị em mà nghe mà có kết quả mà ứng dụng được những kiến thức mà Dũng chia sẻ thì à, giới thiệu cho Dũng thêm những người bạn khác để theo dõi kênh để giúp họ thành công được không ạ thì ai đồng ý này comment số 6 đúng không ạ tức là khi anh chị em nghe anh chị em ứng dụng nha Dũng dạy rất là chi tiết rồi ạ hướng dẫn dạy chi tiết trong mỗi video Dũng dạy rất là chi tiết anh chị em phải ứng dụng theo đúng cái gì các bước Dũng chia sẻ nếu mà có kết quả thì anh chị em hãy giới thiệu nha giới thiệu cho Dũng thật nhiều còn nếu không có kết quả thì anh chị em tốt nhất là rời đi bởi vì nó không mang lại giá trị cho anh chị em đây là bài học rất quan trọng cho chúng ta nên chúng ta cần phải gì ạ thông minh hơn chứ bây giờ cứ nghe một cái chương trình như kênh nào đó mà nghe mãi nó bị sai mà chúng ta vẫn cố cố tình nghe thì điều này rất là nguy hiểm thế đầu tiên là bây giờ chúng ta đang nói về thị trường từ bây tháng 9 nó diễn ra như thế nào thì Dũng sẽ giới thiệu chúng ta với phân tích chúng ta nhìn rõ hơn đây là một kịch bản trong cái chương trình VSA mà Dũng đang đào tạo nhưng vì là gì ạ Dũng rất là yêu quý các bạn rất là gì ạ rất mong muốn là các bạn thành công nên sẽ dùng những kiến thức này để đào tạo một phần cho thị trường để giúp cho các bạn thấy là đầu tư chứng khoán nó rất dễ nhưng chúng ta cần phải có những cái công thức đầu tiên các bạn sẵn sàng chưa sẵn sàng comment số 10 để Dũng bắt đầu đào tạo thì mỗi một chương trình này Dũng sẽ dành khoảng độ 15 20 phút để cho các bạn những kiến thức nền tảng sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng là đến khi nào thị trường có nha khi nào thị trường có những cái điều kiện để chúng ta ứng dụng được thì sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng các bạn thấy ngay chứ không phải cần mất nhiều thời gian à, đây là cái biểu đồ đầu tiên các bạn nhận thấy là trong đầu tư chứng khoán nó như này cơ các bạn nhận thấy rằng là trong quá trình đi xuống như này đây cái quá trình đi xuống đấy đi xuống này thì trước khi mà chúng ta nhìn thấy là quá trình đi xuống thì ở đoạn đầu tiên nếu các bạn thấy thì comment cho Dũng nhá có phải đầu tiên thì các bạn thấy là cái quá trình này chúng ta là vùng hỗ trợ là cổ phiếu bắt đầu nó dừng là không tăng mà nó dừng tăng tức là nó không giảm mà nó dừng giảm và chúng ta tưởng đây là đáy lần trước chúng ta tưởng là đáy rồi giới tiếp lần này thì chúng ta thấy là dòng tiền lớn khối lượng lớn tham gia vào tóm lại chúng ta thấy là nhiều thứ tham gia vào nên chúng ta tưởng là đáy ở đoạn này tức là chúng ta nhìn thấy là trong quá trình giảm thì tiền và rất nhiều và sau khi chúng ta nhìn thấy tiền rất nhiều thì chúng ta thấy là những cái đợt giảm sâu giảm mạnh với khối lớn gần như là sàn liên tục các bạn có thấy điều này không nếu có thì comment cho Dũng số 11 còn không có em số 0 Đấy, chúng ta sẽ xem thì xem là tình trạng này nó có diễn ra hay không cái điều đầu tiên à, cái vùng này thì chúng ta lưu ý là vùng này khối lượng lớn này à, chúng ta gọi là vùng khối lượng lớn này lại giá tăng mạnh này hồi như sau đó thị trường không giảm à, không những tăng mà nó giảm có khoảng trống giảm rất sâu và phần lớn chúng ta bị thua lỗ rất nặng này sau quá trình này thì chúng ta sẽ thấy là một cái quá trình đi lên chúng ta gọi là quá trình đi lên quá trình đi lên từ đây quá trình bọc quá bát đi lên và sau quá trình đi lên này thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có một cái đợt đi lên đến gần vùng cái vùng hỗ trợ này chúng ta nhìn này đây là vùng lúc này là vùng hỗ trợ trước nhưng bây giờ nó là vùng kháng cự Cả phía trên này chúng ta gọi là vùng kháng cự thì lại giảm tiếp thậm chí là giảm giảm gì ạ thậm chí là giảm gãy cái đáy này tức là cái cái đáy này cái vùng hỗ trợ trước này bây giờ giảm sâu hơn nhưng đặc điểm đây nếu các bạn có thể comment đoạn này là là gì không ạ đặc điểm đoạn này từ sau nó hồi nhé nó không tăng ngay mà nó hồi nó hồi thì các bạn thấy điều gì diễn ra nó thấy hồi cái điều gì ra chúng ta nhìn cái vùng này này chúng ta quan sát về giá này quan sát khối lượng thì cho thấy điều gì ạ đấy các bạn sẽ nhìn đấy ngay các dự đoán vốn thấp anh chị em để ý không ạ vốn thấp vốn thấp và sau khi vốn thấp chúng ta tay chung và đó nó, nó tăng rất mạnh bắt đầu tăng lên tăng lên đây thì bây giờ nhá các bạn có thể tăng lên đây các bạn có thể dự đoán cho Dũng là cái đoạn này nó là gì không ạ sau khi tăng lên thì các bạn thấy đoạn này là gì không ạ chúng ta nhìn thấy nhìn trên cái biểu đồ này đoạn tăng lên chúng ta nhìn thấy điều gì ạ ở vùng vùng này là vốn thấp rồi như tăng lên chúng ta thấy điều điều này đoạn này là gì Đấy, đầu tiên chúng ta hãy nắm rõ về lý thuyết nữa có đoạn phía trên này đoạn trên này, chúng ta nhìn là nó lên đến vùng kháng cự này đây kháng cự mạnh đấy thì chúng ta thấy là gì ạ chúng ta thấy biến động lớn không biến động lớn vậy các bạn có thể quan sát là cái vùng này là vùng nào không ạ vùng này là vùng nào vùng này khối lượng lớn hoặc là dao động lớn hoặc là khối lượng tăng chúng ta gọi là phân phối ngắn và nó đi sát đến vùng kháng cự mạnh thế thì từ cái điều này anh chị em có liên tưởng cái gì không nếu anh chị em nào có thể liên tưởng được không ạ thế thì câu chuyện ở đây nhá dũng lại quay trở lại đôi chút để cho anh chị em thử thử liên tưởng tại vì chúng ta cần phải hình dung xem được à, từng giai đoạn một tại vì chúng ta giao giao dịch mà chúng ta không biết có phải vì chúng ta mua ở đây nếu bắt đáy ở đây lỗ bắt đáy đây lỗ đúng không bắt đáy lên lần này thành công sau này giảm giảm sau chúng ta lại mua lại lên thành công và ai nghĩ thời điểm này là thị trường đang hiện tại thì comment số 12 đúng không ạ còn nếu ai nghĩ không phải hiện tại comment số 0 nhưng hiện tại comment số 12 <clears throat> thế thì nếu mà là hiện tại thì chúng ta làm gì ở đây nếu chị em nghĩ là nếu hiện tại chúng ta làm gì nếu thị trường đang hiện tại chúng ta làm gì ở đây thì một số bạn 12 12 12 còn một số bạn thì đang số 0 đúng hay sai không quan trọng đấy số 0 thế thì bây giờ chúng ta đây nếu mà cái khối lượng đây nó biến động lớn thì điều gì diễn ra nếu cái lượng đây biến động lớn thì có khả năng nó vượt qua đỉnh này được không ạ nếu khối lượng lớn thì nó khả năng vượt qua cái đỉnh này được không cái đỉnh ở vùng kháng cự này được không biến động lớn này nó có phải vượt qua đỉnh này được không đơn giản đó một số bạn thì giảm tỷ trọng một số bạn đứng ngoài bạn giữ tiền đấy thế thì câu chuyện đây là các bạn đã có trong đầu là mình đã gì ạ đã có góc nhìn riêng của mình rồi thế cái, cái quan trọng là biến động đây thế bây giờ chúng ta thấy là tháng đây chúng ta đang ở tháng 9 đúng không anh chị em có có có nếu anh chị em đang thấy là chúng ta đang bước vào tháng 9 đúng không anh chị em có comment cho dung tháng 9 đấy để chúng ta sẽ phân tích xem là tháng 9 à, đây chúng ta đang ở tháng 9 tháng 9 là đoạn này đúng không đúng không vậy tháng 9 nếu tháng 9 đoạn này thì nó đoạn này nó là gì ạ đoạn này này nếu tháng 9 nó xảy ra đoạn này nó là gì ạ là thách thức đúng không cái đoạn này phải thách thức không đoạn này nó có rủi ro không nhưng nó sẽ là cái gì ạ đúng không ạ nhưng đoạn này nó lại là cơ hội để cho thị trường bước vào lên ạ à. nên ở đây chúng ta thấy là rủi ro cho cho cái việc mà nếu bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu bạn đang bị thua lỗ mua ở vùng này bị thua lỗ thì bạn có dám mua cổ phiếu khi nó lên phía trên này không ạ à? nếu chúng ta đang mua nắm giữ cổ phiếu đây chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta có dám mua cổ phiếu sau khi nó lên không chúng ta dám mua cổ phiếu khi nó quay trở lại lên vùng này không đấy câu hỏi đầu tiên chúng ta phải phải phải thấy rằng là nếu chúng ta đang bị thua lỗ ở đây thì chúng ta thấy là sau khi thị trường tạo đáy ở đây thì chúng ta dám mua cổ phiếu trên thị trường hay không đấy câu hỏi đầu tiên muốn dành đến dành cho anh chị em rồi các bạn cái câu hỏi thứ hai là nếu cái cổ phiếu chúng ta ở đây này chúng ta mua thì về thị trường giảm nhưng khi thị trường lên thì cái cổ phiếu chúng ta nó có lên không đúng không có dám mua khi mà thì cái cổ phiếu chúng ta nó giảm nhé thị trường giảm thì nó giảm nhưng khi nó lên chưa chắc đã lên anh chị em có hiểu không ạ giả sử đây dũng mua đang mục mua cổ phiếu nào đó nghĩ rằng là nó tốt nhưng khi mà thị trường giảm thì cổ phiếu chúng ta giảm nhưng khi mà đó, thị trường nó tăng thì cổ phiếu chúng ta chưa chắc đã tăng nên chúng ta nếu đầu tư theo cái cách như vậy thì chúng ta gì ạ sẽ suốt ngày bị thua lỗ bởi vì chúng ta không nhận ra cái cổ phiếu nào tốt cổ phiếu nào xấu anh chị em có đồng ý với cái quan điểm của này của Dũng không ạ nếu đồng ý thì comment cho Dũng số đồng ý cái ạ còn không đồng ý thì comment số không đấy Dũng đang làm theo cái cách mà Dũng vẫn làm cái đầu tư như mình thì mình vẫn đang dự sử dụng chiến lược này còn đúng hay sai thì các bạn sẽ thấy là đây là cái tư duy đây là chiến lược tại vì đầu tư mà không có chiến lược thì thực sự nó có rất khó để có kết quả cao đây là cái kịch bản đầu tiên thế thì chúng ta sẽ thấy là kịch bản này nó sẽ nó có như này nếu giả sử thị trường xấu nhất các bạn nhá thị trường xấu nhất thì nó rơi và nó sẽ bị gãy nó bị gãy toàn bộ vùng này chúng ta hiểu là tại sao chúng ta lại gì ạ tại sao chúng ta lại phải sử dụng biểu đồ bởi vì cái biểu đồ này đúng không tại sao chúng ta lại nghe cái biểu đồ này thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ đây nó theo cái quy luật cung cầu thế thì ở đây có một bạn mà em có nghe nói index không hoạt động theo mô hình ít cọp phải không thì câu trả lời với bạn đó là những anh nào chị nào mà nói là VN Index không theo mô hình của quick op thì bạn đấy là không hiểu về VSA hoặc đấy bạn đấy cũng không học về VSA hoặc đấy bạn đấy cũng không biết về VSA hoặc là bạn đấy cũng gì ạ học một cách hời hợt về VSA anh em có đồng ý không ạ nếu đồng ý thì comment số 50 tức là vì chúng ta không đo lường chúng ta không biết cái điều này nên chúng ta sẽ bị ý điều này đấy chúng ta sẽ thấy được cái điều này dù không biết là ai nói nhưng chúng ta cũng không cần nằm lôi ra tại vì nếu bây giờ chúng ta xem tất cả những cái chu kỳ thị trường chúng ta biết rằng là VA là gì ạ VA là chu kỳ thị trường tất cả mọi thứ nó hoạt động trong VA vì nó tuân theo ba quy luật đó quy luật cung cầu mọi thứ mà không tuân theo quy luật cung cầu là chúng ta sẽ bị thua lỗ đấy mọi thứ mà không tuân theo quy luật cung cầu mà VSA nó hoạt động theo quy luật cung cầu bạn nha VSA nó hoạt động theo quy luật cung cầu nên các bạn theo dõi để các bạn biết tại vì bây giờ các bạn là những người mà là những người rất là thông minh rất là giỏi nên các bạn cần phải gì ạ phải theo dõi sát các bạn biết thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy này cái bước đầu tiên các bạn sẽ thấy là gì ạ có phải vùng này là biến động mạnh biến động mạnh thì chúng ta rút tạm thời rút vậy sau khi nó bị gãy thì có phải là nhà đầu tư nếu là xử đây cổ phiếu tốt nhà đầu tư sẽ mua một lượng lớn ở đây đúng không ạ các bạn có đồng ý không nhà đầu tư một lượng một lớn của cổ phiếu ở đây sau đó họ rũ bỏ đúng không nhà đầu tư rũ bỏ Đấy, nhà đầu tư bị rũ bỏ sau khi nhà đầu tư rũ bỏ ở đây sau đó kéo lên Đấy, kéo lên thế thì trong quá trình kéo lên như này được chưa trong quá trình kéo lên như này đấy kéo lên như này thì họ lại tiếp tục rút bỏ để thu gom được nhiều cổ phiếu khác và sau khi mà thu gom cổ phiếu khác nữa thì bắt đầu chúng ta thấy là bắt đầu đây nó sẽ xuất hiện lên này của quá trình pin đây quá trình pin này một là gì ạ nó sẽ có một cái nến khối lượng rất lớn và con rất tạm đây chúng ta gọi là tạo đáy hai là gì ạ nó sẽ có một cái phiên kéo lên hai ba nữa là gì ạ cái khối lượng ở đây rất là lớn anh chị em có đồng ý không ạ đây khối lượng rất là lớn đấy là nó tạo ra một khối lượng rất là lớn ở phía trên dưới này bốn là gì ạ nó cũng kéo lên này và đây chính là chúng ta gọi là phiên pin phiên pin đấy đấy là cái quá trình pin câu chuyện đấy là câu chuyện mà chúng ta có thể hiểu rõ đấy là một cái quy luật bao nhiêu bạn đã hiểu điều này nếu các bạn hiểu được thì comment để giúp biết là các bạn đã hiểu đúng không thế thì ở đây chúng ta thấy thấy rằng gì ạ cái đoạn này là đoạn mà chúng ta đấy thế thì đây có một số bạn thì cũng có phải là bao nhiêu bạn thấy rằng là cái đoạn SC với đoạn pin nó giống nhau không ạ à, nếu anh chị em hiểu là cái SC với pin nó giống nhau thì comment số 2 nào nếu anh chị em hiểu tức là cái quá trình mà nó rũ bỏ xong nó kéo lên thì cái đoạn SC này này về bản chất nó là một cái đoạn này nó bán tháo xong nó kéo lên cái đoạn này là thì gì ạ nó gãy kênh xong nó kéo lên nên khi mà chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của nó cái đoạn này là giảm sàn giảm sàn xong nó kéo lên thì cái quá trình này là quá trình mà nó đang đau chen có phải đây nó cũng là đau chen không ạ nếu cái quá trình nó bị gãy kênh gãy cả vùng hỗ trợ này nó phải đau chen không cái quá trình này là quá trình đau chen những cái quá trình này đau chen là chúng ta không biết phương hướng là chúng ta không biết đâu là đáy nhưng cái quá trình này nó là downtrend thì chúng ta biết rằng là quá trình kéo lên quá trình rũ bỏ quá trình kéo lên quá trình rũ bỏ vậy ở đây các bạn đã nhìn thấy là cái sự khác nhau giữa đáy của một quá trình downtrend tạm thời với việc quá trình downtrend mà nó gì ạ đã có quá trình tích lũy không nếu anh chị em hiểu được cái này comment số 3 tại vì Dũng biết rằng là nếu chúng ta học mà chúng ta không nắm được cái cả một cái cái cái cái, cái rộng tức là một cái bao trùm á, thì chúng ta thấy rằng là thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai dạng dạng đầu tiên chúng ta dạy được là một là chúng ta đầu tư lớp 6 cái quan trọng là cái đầu chúng ta phải tư duy này có bao nhiêu cổ phiếu nếu chúng ta bắt đáy ở trong dạng này thì ok nhưng chúng ta đặt ra câu hỏi là từ đầu năm bây giờ chúng ta lãi được bao nhiêu đấy từ đầu năm đến bây giờ chúng ta lãi được bao nhiêu mấu chốt là như vậy thôi cái cái cái key đầu tiên là từ đầu năm đến giờ chúng ta lãi được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận còn nếu một cái đoạn mà nó lên như này chúng ta kiếm được đôi chút lợi nhuận nó lên này chúng ta được đôi chút lợi nhuận nhưng cả chu kỳ này chúng ta đang lãi hay lỗ câu chuyện nó chỉ đơn giản thôi ạ nên cái quá trình rơi như này là quá trình rơi thì chúng ta không biết đâu là đáy nhưng cái quá trình mà nó kéo lên nó rút bỏ kéo lên rút bỏ trong quá trình tích lũy này này đây chúng ta gọi là quá trình tích lũy thì có phải là những cái quá trình mình gãy như này nó có cái độ tin cậy cao hơn những quá trình mà pin như này hay quá trình rũ bỏ như này rũ bỏ như này rũ bỏ như này hoặc là rũ bỏ như này nó kéo lên thì độ tin cậy nó rất là cao anh chị em có nắm rõ điều này không ạ nếu có thì comment số có được mà thì vì đây là những kiến thức mà chúng ta thực sự Dũng muốn đưa cái viết A này để chỉ cho chúng ta khỏi không may chúng ta hiểu sai hiểu không đúng hoặc là nó hiểu chưa chính xác thì những cái điều này chúng ta cần phải gì ạ phải nhìn rất là rõ không thể nào chúng ta đưa những cái kịch bản khác nhau vào nên ở đây có một số bạn gì ạ bạn uh, có thể chưa uh, nghiên cứu sâu về Việt tại vì hệ thống VSA Dũng là người đầu tiên gần như những người đầu tiên đưa vào Việt Nam và ứng dụng và hiện đại thì Dũng đã gì ạ nếu trong quá trình đào tạo thì Dũng đã đào tạo cho rất nhiều những bạn đã gì ạ hiện đại đang đào tạo cho các công ty chứng khoán rất nhiều cái nhưng vì những cái yếu tố khác nhau mục đích khác nhau thì có thể VSA nó theo cái các dạng khác nhau nhưng về cơ bản thì các bạn đây là cái gốc để các bạn nắm rõ được các bạn nhớ là gốc còn cái nếu các bạn thích đầu tư lướt sóng thì vẫn đầu tư sóng thôi các bạn đầu tư theo một chu kỳ các bạn đầu tư theo chu kỳ nên nó không có đúng cái sai cả mà các bạn nếu các bạn thích lướt sóng kiểu này các bạn lướt lướt sóng kiểu này các bạn lướt nhưng quan trọng là bạn giữ được cái sóng này không giữ được tiền trong cái sóng này này không câu chuyện như vậy thì đây chính là đang hướng đến một cái pin như này và cái pin như này thì chúng ta biết rằng là đầu tiên trong cái kênh gãy kênh thì chúng đấy là thị trường giảm sàn gãy kênh và sau đó kéo lên giảm sàn gãy kênh kéo lên giảm sàn gãy kênh kéo lên giảm sàn gãy kênh kéo lên thì đấy chính là quá trình điều hướng trước khi thị trường đi lên thế thì bây giờ chúng ta thấy hiểu đơn giản này nè nếu nhà đầu tư cá nhân chúng ta nhà đầu tư tổ chức hay là tất cả nhà đầu tư chúng ta hiểu đơn giản sau quá trình đi lên như này thì chúng ta chọn cổ phiếu như nào bạn chọn cổ phiếu như nào có phải là các bạn mua cổ phiếu lung tung các bạn mua không ạ bao nhiêu bạn sẽ thấy là chúng ta mua bất cứ cổ phiếu nào bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu nào nó rẻ chúng ta mua bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu nào nó tăng mạnh nhất chúng ta mua câu chuyện đấy là câu chuyện quan trọng vậy cái câu chuyện đầu tiên mà chúng ta đang ở đây đó là gì ạ chúng ta phải chọn cổ phiếu vô địch vậy cổ phiếu vô địch thì nó có rẻ không ạ cổ phiếu vô địch thì nó có giá rẻ không ạ hay là những cổ phiếu chạy mạnh nhất là những cổ phiếu tăng mạnh nhất những cổ phiếu không giảm thì là những cổ phiếu nó có khả năng vô địch như thường chúng ta lại thích lựa chọn cổ phiếu gì ạ thường mọi người thích chọn cổ phiếu gì ạ chúng ta đặt ra câu hỏi là thường mọi người thích chọn cổ phiếu gì một số anh chị em thì có thể biết rồi có thể anh chị em học về của Dũng hoặc là đọc sách ở đâu anh chị em biết rồi nhưng có phải là chúng ta nghe ở đâu đó thì phần lớn mọi người mua cổ phiếu giá rẻ có đúng không ạ nếu anh chị em có đúng có nghe này thì em có thể comment số đúng được không ạ tức là thường mọi người cứ thấy cổ phiếu rẻ rẻ là mọi người mua nhưng ở đây chiến lược của ta chúng ta không phải mua cổ phiếu giá rẻ và chiến lược của chúng ta là chúng ta mua cổ phiếu mạnh nhất mạnh nhất thị trường cổ phiếu mà nó tăng mạnh nhất cổ phiếu là nó dẫn dắt cái ngành nó đi lên cổ phiếu mà dẫn dắt dòng nó đi lên nhưng ở ngoài kia thì chúng ta lại thấy mua cổ phiếu rẻ đấy là cái mà chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu giá rẻ thì nó không lên và chúng ta phải mua cổ phiếu dẫn đầu thì ở đây chúng ta còn cách chọn mua cổ phiếu dẫn đầu như nào thì chúng ta sẽ phân tích sau đó là cái điều đầu tiên chúng ta có thể nắm rõ được thì bây giờ chúng ta còn một kịch bản khác nữa nếu các bạn thấy là nó sẽ có một kịch bản nữa mà nó sẽ không phải là kịch bản mà chúng ta giống như này thì đây cũng cho cho một kịch bản khác nữa đó là kịch bản thứ hai kịch bản này thì nó diễn ra như này nó không giảm sâu sau khi nó vào đây thì nó không giảm sâu và nó sẽ có quá trình tích lũy vậy ở cái vùng mà sau khi nó rơi xuống đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là gì ạ đấy nên chúng ta bảo là khi mà chúng ta xem cái kia mà không có pin thì chúng ta bảo là đây không phải là VSA đúng không anh em có hiểu không ạ tức là chúng ta không được học hết VSA nên chúng ta sẽ bỏ qua à vì nó không đúng VSA vậy đây có phải là VSA không anh chị em có phải đây là VSA không anh chị em có phải đây là VSA không có đấy phân tích cung quy luật cung cầu không ạ nhưng vì nó không thấy nó ping nó không bị gãy nên chúng ta bảo là không phải là VSA đúng không chúng ta phải là nghĩ là rằng nó phải gãy cái vùng hỗ trợ dưới thì nó mới lên đúng không có phải anh chị em đã thấy ai đó nói về cái việc mà như vậy vì nó không gãy đúng không nên chúng ta là không phải vết a nhưng vết a nó có bảo là khẳng định là vậy đâu nó phải vì nó có rất nhiều kịch bản nên chúng ta là vậy khi mà nó không gãy chứng tỏ là gì ạ nó đang rất là gì ạ nhiều cái gì ạ nhu cầu tham gia vào có rất nhiều nhu cầu tham gia vào nên cái đặc điểm của một cái quá trình đi lên này chúng ta có thể phải biết là trong cái giai đoạn C này chúng ta nhìn thấy điều gì ạ đây là pha B pha B nó kéo lên sóng test những cái pha, pha, cái pha C này P L P S này thì chúng ta phải nhìn thấy cái này này, nó cái gì vậy nếu lúc này và chúng ta quan sát trên thị trường thì chúng ta thấy điều gì diễn ra sideways chúng ta sideways đi ngang nhưng chúng ta phải nhìn vào cái điều điểm này này thế thì khi mà nhìn điểm này thì chúng ta thấy là cái khối lượng giao dịch là sao cái biến động nó ra sao vậy nếu vùng này mà khối lượng nhỏ biến động nhỏ thì chúng ta thấy quan sát trên thị trường người ta bảo gì ạ nếu khối lượng nhỏ biến độ nhỏ thì anh chị em thấy là nếu ai đó nói trên thị trường người ta bảo gì ạ thị trường xấu hay tốt ạ tức khối lượng nhỏ biên độ rất nhỏ thì lúc này anh chị em thấy quan sát thì người ta bảo xấu người ta sẽ bảo thị trường rất là xấu bởi vì người ta là thiếu tiền nhưng nếu chúng ta nhà đầu tư và chúng ta đã chuyên nghiệp rồi đã hiểu rõ về cái quy luật này rồi thì chúng ta bảo thị trường tốt hay xấu hiếu người là tốt hay xấu ạ vốn thấp khối lượng cạn kiệt chứng tỏ là không ai bán ra cổ phiếu nữa thiếu cầu ở đây chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ cung không bán ra nữa cung không có mà bán ra nữa thì chúng ta gọi là thiếu cầu trong cái giai đoạn tích lũy hay chúng ta là siết cung và đây chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta mua vào đấy là sau khi mua vào thì chúng ta biết là những cổ phiếu tăng thì vẫn cứ tăng nó sẽ vào pha pha gì ạ pha D và pha E thế đấy chính là gì ạ đấy chúng ta đang nhìn về cái lý thuyết vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì đang diễn ra đây ạ vậy nếu chúng ta đang nhìn thấy cái đoạn này thì có phải đoạn này là cái gì ạ cái đoạn này là pha gì ạ cái đoạn này là cái cái, cái đây là cái cái vùng kháng cự đúng không đây là vùng kháng cự vậy khi cổ phiếu nó đang vùng kháng cự thì nó có phải chính là cái vùng này không ạ nó chính vùng này không ạ nó đang biến động mới và nó có khả năng điều chỉnh còn trong điều chỉnh thì nó có sẽ ở giai đoạn gì ạ điều chỉnh một số trường hợp thì có thể điều điều chỉnh xấu và nó bị gãy cây anh em nhớ không đây bị gãy cây đây khối lượng nhỏ đấy nó kéo lên gãy cây trước khi nó bước vào chu kỳ tăng còn một số thì nó khỏe hơn thì nó sẽ gì ạ điều chỉnh đôi chút trước khi tăng vậy hai kịch bản này Dũng đã chia sẻ với chúng ta chưa ạ anh chị em đã được chia sẻ chưa còn kịch bản lên thẳng vượt đỉnh hoặc kịch bản giảm xuống sàn tiếp ở dưới thì Dũng không đưa ra kịch bản này xuất hiện nhiều bởi vì lý do vì sao lý do bây giờ chúng ta bảo nền kinh tế chúng ta bị suy thoái nặng thì có thể xảy ra không ạ từ bây giờ chúng ta là kinh tế chúng ta Việt Nam là đang bước vào giai đoạn suy thoái rất là sâu thì cái kịch bản này Dũng nghĩ là xác suất xảy ra rất là thấp rất khó nhưng kịch bản là tái tích lũy để bước vào chu kỳ mới sẽ là tuyệt vời hơn đến đấy chính là lý do tại sao Dũng hôm nay Dũng chỉ cho chúng ta hai kịch bản còn trường hợp riêng lẻ về các cổ phiếu thì chúng ta sẽ học vào cái buổi sau chúng sẽ phân tích vẫn là mô hình này đúng không vẫn là mô hình này chúng ta sẽ phân tích từng nhóm cổ phiếu để anh chị em biết rằng là nếu anh chị em học anh chị em đo lường và cái quan trọng quan trọng là gì ạ cái quan trọng nhất là anh chị em cần phải có kết quả kết quả mới là cái thước đo còn bây giờ chúng ta nghe phím hàng giúp có thể phím hàng cho chúng ta NT2 chẳng hạn thế các bạn có thể mua NT2 vào phiên này bởi vì nó có đã có gì ạ điểm nhấn ở đây mua xong nó có thể lên nó không lên cái đó không quan trọng nhưng bây giờ chúng ta thấy là đây là cái điểm mua của NT2 thế bạn mua nhưng vài hôm nữa cũng sẽ không chia sẻ nữa thì điều gì diễn ra thì có thể cổ phiếu này nó lên đến đây này sau đó chúng ta đầu tư giải hạn xong nó rơi thì chúng ta lại thấy rằng có lãi đang lãi thành lỗ chúng ta không nắm rõ được chu kỳ của thị trường chu kỳ cổ phiếu thì chúng ta sẽ gì ạ rất khó để có thể chiến thắng thị trường đặc biệt trong chung và dài hạn nếu đầu tư ngắn hạn quá suốt ngày chúng ta giao dịch thì chúng ta sẽ thấy là giao dịch nhiều quá nó loạn nó chỉ mất chúng ta mất nhiều phí anh chị em có bao giờ đo phí giao dịch của mình hàng tháng không hàng năm đấy ạ thì bây giờ chúng ta chỉ để để ý một chút là anh chị em nếu ai đó mà quay trở lại câu chuyện chúng ta chẳng hạn một năm nhá anh chị em đầu tư lãi 100 phần trăm nếu anh chị em giao dịch thường xuyên đó, giao dịch quay nước sóng ấy thường xuyên với số tiền cho lãi 100 phần trăm sau đó tổng kết lại một năm anh chị em biết thử xem xem là một năm mình lại mình một năm nếu mà chúng ta vừa mơ zin nhá vừa mơ zin lại vừa lướt sóng hàng ngày thì một năm có khi nó gì à, toàn bộ lãi 100 phần trăm của chúng ta nó đúng bằng cái phí giao dịch hết có ai đã từng tính cái đấy không ạ chúng ta đang nói chúng ta lãi 100 phần trăm đấy nha lãi 100 phần trăm nhưng chúng ta thấy là một năm nếu được phí giao dịch nhá với cái tiền lãi margin là nó lên đến gì ạ à? hàng trăm phần trăm luôn và chúng ta tưởng là mình đã lăng lãi nhưng hóa ra chúng ta là bị lỗ cái này thì dũng đã tính rồi có một bạn đã tính công thức này rồi nên chúng ta không phải cứ giao dịch hàng ngày hoặc là chúng ta sử dụng margin một cách bừa bãi phần lớn chúng ta không biết chúng ta có bao giờ quay trở lại xem một cái margin chúng ta sau một thời gian cái tài khoản chúng ta nó giảm khủng khiếp như nào không ạ nó giảm rất là lớn nên khi mà thị trường nó đang gì không có phương hướng này thì chúng ta lại tiếp tục giao dịch margin đầu tư theo kiểu như là khó mặc thì lúc ấy chúng ta nó không có kết quả trong đầu tư đâu ạ thì tốt nhất là dừng đầu tư không nên tham gia thị trường nữa còn nếu chúng ta không có kết quả rồi thì lỗ lại lỗ nặng một năm chỉ cần gì đầu thu hòa vốn thôi hòa vốn thôi không cần mơ margin cứ lướt sóng hàng gì ạ dạ, à, cứ lướt sóng hàng ngày mà hòa vốn thì một năm chúng ta có thể lỗ đến 5 60 phần trăm con số đấy như vậy đấy tại phí giao dịch rất là lớn thì anh chị em đã giao dịch anh chị em lưu ý điều này đặc biệt là đầu tư phái sinh một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc anh chị em có những quyết định sáng suốt vào đầu tháng 9 năm 2022 đây là video đầu tiên Dũng đưa ra kịch bản rất là chi tiết này để chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta trong một cái chu kỳ tiếp theo cả một chu kỳ như vậy thì các bạn hãy đón xem video tiếp theo của Dũng trong thời gian tới chúc anh chị em có những ngày nghỉ cuối tuần chuẩn bị kết thúc để chúng ta đi làm một tuần mới học được những bài học giá trị và có những quyết định đầu tư thành công xin cảm ơn rất nhiều nhớ là hãy à, đăng ký kênh của Dũng bởi vì lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những video tiếp theo của Dũng xin chân thành cảm ơn